Hello，呢樹係咪天主教幼稚會博西哥神父個 office 啊？唔該你哋快諗啲嚟天華醫院啊！譚偉林修女武漢肺炎，搞到個心停鳩撚咗，蒙主寵召，釘蓋拉柴去見天主啦！快諗啲嚟收屍，咪諗咗鳩住個床位啊！哎呀，嗚嗚嗚，冇撚陰公落， 點撚解你條臭喺台灣頭咁撚斷命啊你？嗚嗚嗚，屌你老母臭花閪啊！柏林波士子修女，平時你唔係拉佢狗咬狗骨，成日打交嘅咩？點解拉客聽見佢釘撚咗，喊到好似架機冚家產咁凄涼噶？聽埋老馬，肥爛個出，難測婦人心， 知狼憐我愛，就揾格督督死落妖話啦，執埋佢條鹹魚啦。 早晨啊，姨妹，吓乜你咁早啊？今朝係啊，阿公子阿公子，你睇下我今日比較昨日點樣 lý dục đây ta gì thì hở bà hà ngôi thì ngồi hở tiếng à dạ thì dạ dạ dạ à ha ha ha ha mấy gì